thuộc Bảo Quang, giờ tan dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, kim bạch kim, ngày quý mão, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, kim bạch kim, kỵ tuổi, đinh dậu, tân dậu, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi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 sao quan nhận tốt mọi việc, sao minh đường hoàng đạo tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục, xấu mọi việc, sao thiên hóa, xấu về lập nhà, sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao nguyệt kiến chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ, sau thiên địa chính chuyển, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 15 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ bảy ngày 15 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, gặp cục diện Mão Tý tương hình án ngữ, cho thấy người tuổi Tý có thể tự gây rắc rối cho bản thân bởi sự thẳng thắn quá mức của mình mà không nghĩ đến việc điều đó đang gây tổn thương cho người đối diện. Đừng bào chữa sự quá đáng của mình bằng việc nói thẳng nói thật, thẳng thắn không phải là nghĩ gì nói nấy, bạn nên căn cứ vào hoàn cảnh nữa. Ngày này, những chú chuột cũng chớ nên quá sốt sắng thể hiện bản thân, sự tự tin thái quá đôi khi trở thành kiêu ngạo dễ khiến người khác có ác cảm với bạn. Hãy luôn đánh giá kỹ tình huống trước khi đưa ra quyết định. Thủy sinh mộc là tín hiệu tốt cho chuyện tình cảm của con giáp này. Mối quan hệ của hai bạn đi vào giai đoạn ổn định, không còn tình trạng cãi vã, mâu thuẫn gai gắt như trước. Cũng có thể do bản mệnh chịu xuống nước một chút nên gia đạo an yên, trong ấm ngoài êm. Người độc thân cũng tạm hài lòng với các mối quan hệ hiện tại. Câu quyết cho các tuổi Tý Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có thể tự gây rắc rối cho bản thân bởi sự thẳng thắn quá mức. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đừng bào chữa sự quá đáng của mình bằng việc nói thẳng nói thật. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, chớ nên quá sốt sắng thể hiện bản thân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, sự tự tin thái quá đôi khi trở thành kiêu ngạo dễ khiến người khác có ác cảm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc,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 sự cứng nhắc trong suy nghĩ cũng như hành động của người tuổi Sửu ngày hôm nay dễ trở thành nguyên nhân gây ra mâu thuẫn, cãi cọ khi có sự xuất hiện của tỷ kiên. Bạn nên biết giữ im lặng đúng lúc, đừng cố tỏ ra hơn thua cũng chẳng ích gì, nhất là trong môi trường tập thể không thể tránh được việc hợp tác lâu dài sau này. Ngày này, để giữ cho các mối quan hệ được hài hòa, bản mệnh cần phải tìm cách lắng nghe ý kiến của người đối diện trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào. Nếu biết đặt mình vào vị trí của người đối thoại, có thể bạn sẽ hiểu ra nguyên nhân vì sao đối phương làm thế và cảm thấy thông cảm hơn. Do ngũ hành tương khắc, vận trình tình cảm của người tuổi Sửu dễ bị ảnh hưởng đôi chút. Biểu hiện rõ nhất là hai bạn không thống nhất quan điểm trong cách quản lý tài chính, dẫn tới việc chi tiêu không hợp lý trong gia đình, mâu thuẫn xảy ra là điều tất nhiên. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, mâu thuẫn, cãi cọ xảy ra vì sự cứng nhắc trong suy nghĩ và hành động. Tử vi tuổi Đinh Sửu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 quý nhân sẽ dẫn dắt, định hướng và tiết chế để bản mệnh dừng đúng lúc, đi đúng đường. Lại thêm chính quan nâng đỡ, công việc của những chú hổ đang có hậu thuẫn hơn bao giờ hết. Các việc được giao đều hoàn thành nhanh chóng và không có sai sót gì, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi kế hoạch tiến triển trôi chảy. Sự nghiệp hanh thông, có nhiều bước đột phá, hãy luôn giữ phong độ như hiện tại nhé. Ngày mộc thổ xung khắc, tình cảm không có tiến triển thuận lợi. Vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt, với ai độc thân thì mặt tình cảm chưa thật sự khởi sắc. Có lẽ trong giai đoạn này, bạn nên tập trung hơn vào việc hoàn thiện bản thân và hỗ trợ gia đình thì hơn. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, có quý nhân đồng hành, giải quyết mọi việc thỏa đáng. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, được quý nhân định hướng và tiết chế để dừng đúng lúc, đi đúng đường. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, hoàn thành nhanh chóng các nhiệm vụ được giao,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 ngày 15 tháng 4 năm 2023 của tuổi Mão. Trong ngày thứ bảy này, gặp thiên quan xuất hiện, cảnh báo tuổi Mão cần lưu ý đề phòng kẻ tiểu nhân. Ngày này, bạn nên kiềm chế sự nóng nảy của mình và lắng nghe mọi người nhiều hơn là lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình. Hãy để ý xem ý kiến của bạn có phù hợp với hoàn cảnh hay không đã nhé, bởi kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng tình huống đó để tạo thị phi hãm hại bạn. Ngày mộc khí vượng, con giáp này cần lưu ý chăm sóc sức khỏe,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 Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đề phòng kẻ tiểu nhân nên kiềm chế sự nóng nảy của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa nên lắng nghe nhiều hơn là lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ cần để ý xem ý kiến của mình có phù hợp với hoàn cảnh hay không. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc cần lưu ý chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là quan tâm tới gan. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim chú ý sinh hoạt điều độ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 Phạm Tiểu Nhân, gia đạo bất an. Nhiều chuyện không xui xảy ra cùng lúc khiến trạng thái tinh thần của con giáp này vô cùng bất ổn, có tâm sự nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Vợ chồng đồng sàng dị mộng, chẳng biết từ khi nào mà khoảng cách giữa bạn và người ấy càng ngày càng lớn, chẳng mấy khi chuyện trò tâm sự cùng nhau. Không khí gia đình ảm đạm, thiếu đi sự ấm cúng cần có, khiến bạn không khỏi thất vọng, chán nản, không biết phải làm sao để tìm cảnh nồng nàn như thuở ban đầu. Kiếp tài xuất hiện còn đe dọa vận trình tài lộc của những chú rồng. Bản mệnh dễ bị kẻ xấu lợi dụng, tiền bạc mồ hôi nước mắt cuối cùng mất đi không chút luyến lưu. Con giáp này cần phải thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư. Đừng nghĩ kiếm tiền là chuyện dễ dàng, bạn nên bình tĩnh suy xét, xem các nguồn thông tin, đồng thời tự cân nhắc về khả năng của mình. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, vận trình xa sút dễ vướng vào thị phi, phạm tiểu nhân,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 Chính nhờ phong cách nổi bật này mà bạn tạo được ấn tượng rất tốt, có lợi thế khi cạnh tranh chức vụ tại nơi làm việc. Những chú rắn đang có điểm báo thăng tiến trong ngày. Bản mệnh thể hiện năng lực cá nhân xuất sắc và nếu tiếp tục giữ được phong độ hiện tại, không khó để bạn có thể giành được cơ hội thăng cấp, tăng lương, nhận lấy vị trí phù hợp hơn với khả năng của mình. Ngũ hành tương sinh tạo nên nhiều cơ may tình cảm của người tuổi tỵ. Con giáp này dù không cần phải mất quá nhiều thời gian cũng có thể gặp được người ương ý. Đào hoa nở rộ, có thể chuyện tình cảm của bạn sẽ tiến triển rất nhanh. Câu quyết cho các tuổi tỵ Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Đường công danh sự nghiệp thuận lợi nhờ sự quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, gây được ấn tượng mạnh mẽ trong công việc. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, tạo được ấn tượng rất tốt, có lợi thế khi cạnh tranh chức vụ. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, có điềm báo thăng tiến khi thể hiện năng lực cá nhân xuất sắc.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 tí ngọ mão dậu gây trở ngại, người tuổi ngọ có điểm báo bị tiểu nhân hãm hại, ném đá giấu tay. Đó có thể là những kẻ ghen tức với thành công của bạn, dùng vỏ bọc sởi lời để ngấm ngầm giở trò nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng tới con đường tiến thân của bạn. Do đó, bản mệnh làm gì cũng phải cẩn trọng, đừng tin người thái quá kẻo bị lừa gạt. Càng là những mối quan hệ mới tạo dựng càng không được phép chủ quan. Có thể kẻ mà bạn ngỡ là đối tác đáng tin cậy có thể sẽ đâm bạn sau lưng lúc nào chẳng hay khi động chạm đến lợi ích cá nhân, ai cũng có thể trở mặt. Điều an ủi lớn nhất trong ngày này với những chú ngựa là chuyện tình cảm có tiến triển tích cực nhờ ngũ hành mộc sinh hỏa. Con giáp này có thể sẽ tìm được tình yêu mình mong đợi đã lâu khi đào hoa về nhà. Bản mệnh hãy mở lòng mình và đón nhận, đừng e dè sợ hãi vì những chuyện chưa tới. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, có điềm báo bị tiểu nhân hãm hại, ném đá giấu tay. Tử vi tuổi bính ngọ,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 nên đường kiếm tiền rộng mở, nhanh chóng thu thập được thông tin có lợi để phát triển theo lĩnh vực kinh doanh mà mình am hiểu. Trong công việc, nhờ có tỷ kiên tương trợ, nên những chú dê cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Mọi chuyện dù khó khăn đến đâu thì cũng đều có cách giải quyết. Bản mệnh biết điều mình muốn là gì nên không ngần ngại đạp lên tất cả trở ngại để tiến bước. Tuy nhiên, ngày mộc khắc thổ sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình tình cảm của người tuổi mùi bản mệnh có thể sẽ đánh mất những gì mình đang có nếu không biết gìn giữ và trân trọng. Chẳng có gì là mãi mãi, tình cảm có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, đón nhiều tin vui tài lộc nhờ các kế hoạch hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, gặp được thời cơ tốt nên đường kiếm tiền rộng mở. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, mọi chuyện dù khó khăn đến đâu thì cũng đều có cách giải quyết,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 ngày 15 tháng 4 năm 2023 của tuổi thân. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy thương quan xuất hiện trong vận trình công việc của người tuổi thân, mang điểm báo vận trình không mấy may mắn. Cảnh báo bản mệnh cần phải kiểm soát bản thân mình tốt hơn nếu không muốn công việc mắc phải sai sót và bản thân bị cấp trên trách phạt. Ngày này, những chú khỉ dễ hành động thiếu suy nghĩ, những xung đột xảy ra là điều khó tránh khỏi. Khi bạn cố bảo vệ ý kiến của bản thân và xem thường ý kiến của người khác, nhiều lúc nóng giận bạn khó kiểm soát lời ăn tiếng nói, tự mình phá vỡ nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Kim khắc mộc, tình cảm lứa đôi không lý tưởng như bạn nghĩ. Ở trong chăn mới biết chăn có giận, dù không hề to tiếng cãi vã hay xảy ra xung đột lớn, nhưng cả hai cứ dần xa cách. Người độc thân cần phải tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ mới chớm nở của mình. Bạn nên xem xét rộng hơn trong nhiều tình huống để tránh phạm phải sai lầm. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy,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 Đó là lý do bạn khó tránh khỏi điều tiếng thị phi, bị người ta nói xấu sau lưng, cố tình đẩy cho tiếng xấu. Những lúc như vậy, bản mệnh cần bình tĩnh đối phó, kẻo mọi việc sẽ chuyển biến xấu hơn. Chẳng những vậy, hôm nay con giáp này còn có vẻ sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn, bất đồng trong gia đình. Kim mộc tương khắc, có những chuyện bạn chẳng thể giải quyết ổn thỏa, dù đã rất cố gắng. Khác biệt về quan điểm gây ra tranh cãi, không ai chịu bình tĩnh ngồi xuống lắng nghe đối phương giải thích mà chỉ khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, nên mới gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. Bù lại, có thực thần chiếu mệnh, những chú gà nhận được niềm an ủi khi gặp may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể sẽ được trao cho nhiều cơ hội để kiếm tiền nhanh chóng chỉ trong hôm nay. Chuyện làm ăn kinh doanh phát đạt. Chính con giáp này đôi khi cũng cảm thấy choáng ngập về những gì mình đã làm được và không thể tin nổi vào may mắn mình đang có. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, có điểm báo cãi vã, tranh chấp với người khác.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 sáng tạo cao. Nguồn cảm hứng tuôn trào, giúp bạn nhanh chóng ghi điểm với lãnh đạo bằng những đề xuất thực sự rất triển vọng. Cũng trong ngày này, một số mâu thuẫn, tranh chấp trong công việc tồn động trước đó cũng nhanh chóng được xử lý, trả lại cho bạn đường quan lộc thênh thang rộng mở. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn tranh thủ thể hiện năng lực của bản thân, chắc chắn bạn sẽ còn thành công hơn nữa, đừng chần chừ để cơ hội trôi qua đáng tiếc nhé. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc sẽ làm giảm bớt niềm vui của con giáp này khi chuyện tình cảm xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Vợ chồng có thể vì chuyện tiền bạc mà cãi cọ. Ai cũng có lý của mình, không ai chịu ai. Nhiều lúc bạn thấy tổn thương vì quan điểm của mình bị coi thường, nhưng không biết làm thế nào để phản bác lại. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, có một ngày làm việc hiệu quả, khó khăn được giải quyết đâu vào đó. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ,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 Nhất là khi hôm nay còn có chính quan che chở, con giáp này nên nhân lúc tinh thần sáng suốt, lòng nhiệt huyết còn lớn, đừng ngủ quên trong niềm vui, hãy cố gắng hoàn thành những điều mà bạn đặt mục tiêu. Bạn dễ thành công hơn với những quyết định táo bạo trong thời điểm này. Ngũ hành tương sinh là điểm báo tình duyên tươi sáng, đào hoa vượng sắc về cho con giáp này. Người tuổi hợi sẽ cảm nhận được sức mạnh của tình yêu khi mà bất cứ thời điểm nào, dù vui hay buồn nửa kia cũng luôn ở bên cạnh sẻ chia với bạn câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, có một ngày làm việc nhẹ nhàng mà vẫn gặt hái được thành công tốt đẹp. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, sự nghiệp khởi sắc, đạt được những hiệu quả đáng ngạc nhiên. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, nên nhân lúc tinh thần sáng suốt, nhiệt huyết lớn lao để tiến hành kế hoạch ấp ủ. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, dễ thành công hơn với những quyết định táo bạo trong thời điểm này. Tử vi tuổi quý hợi